Xin chào nha à, Tiếp tục review về cái công nghệ chơi bài lá Thì à, tôi xin giới thiệu với anh em về một cái sản phẩm áo đổi bài à, Và xin giới thiệu với anh em Đây là mẫu áo đổi bài cổ tay Đấy, Anh em đi chơi đặc biệt là đam mê chơi liêng chơi ba cây Thì à, sử dụng cái áo đổi bài cổ tay này rất hợp với anh em Thời tiết ngoài Bắc cuối năm này rất là lạnh anh em mặc áo à, khoác đi chơi là rất là thuận lợi cho anh em thứ nhất là vừa ấm áp thứ hai là nó có cái một cái công nghệ công cụ hỗ trợ anh em trong lúc chơi à, sản phẩm này thì anh em à, sử dụng bài xanh chín không cần phải đưa bài vào như các công nghệ như là kính nhấp chồng hay là máy bài Đấy. thì trong cuộc chơi anh em sẽ hao đi lá bài bất kỳ Đấy, trong ván bài em chơi bài chơi liêng chẳng hạn anh em lên bài nhá và ván bài nào điểm số nó thấp Đấy, ví dụ là cây à, ván bài này có cái 8 cái siêu cây ca anh em không ờ, tự tin theo thì anh em có thể bỏ ván bài này trước khi bỏ anh em giấu đi một lá bài động tác đơn giản thôi cái nào muốn ờ, giấu đi anh em cho lên trên cùng này Đấy. và làm tác hình chữ V này em nhé chữ V này thì bên cánh tay này nó có cái máy đổi bài Đấy. anh em làm ờ, tác tặng bài này Đấy. thì nó sẽ hút cái lá bài bị giấu mà giấu đi Đấy chưa? Và còn hai lá bài. Còn hai lá bài thì anh em nhanh chóng cho vào ngọc, Đấy. Sau đó anh em sẽ chờ đợi cơ hội để đổi cái cây lừa đấu đi sang một bài khác để số cao hơn. À, ví dụ bây giờ tôi đấu cái ca đúng không thì bây giờ tôi lên vấn bài điểm số nó um, cái ba cái quy và cái át thế này ạ Đấy. thì à, tôi sẽ đổi cây ba sang cây ca để có một bắn cao áp, đây anh em cho cây nào mới đổi cho anh cùng Đấy. anh em nhỉ? và để chữ V trích chữ V này động tác tận bài Đấy. tận bài đơn giản thôi tận nhẹ nhàng này là mình sẽ đủ thành công Đấy. và mình sẽ lên bài đây nhá anh em nhìn này em mình chú ý kỹ nhá mình để tác bài này là chữ B này Đấy. sau đó mình lạnh bài này rất đơn giản thôi Đấy. rất đơn giản là em có cái bánh bài mới đây anh em nhìn kỹ khi mình để sát màn hình tắt đặt bài Đấy. và lên bên khác này đây ví dụ cây à, quy cây k và cây áp Đấy. cho lên à, cùng này các hình chữ v này Đấy. đoạn bài này Đấy. và hoàn toàn mới này được chưa rất đơn giản bài nào cũng được anh em nhé Đấy, chỉ cần uh, anh em uh, à, lùa uh, à, được động tác thôi Đấy. anh em nhìn chưa và rũ tay áo không hề cũng có um, cái bài không hề rơi ra cả mà rất là êm Đấy. rất đơn giản này Đấy. em nhìn chưa rất đơn giản thôi trong cuộc chơi anh em thi thoảng đổi vài ván bài là anh em đã ok rồi à, ngoài cái mẫu áo đổi bài tôi mặc giới thiệu anh em ra thì cơ sở còn có rất nhiều cái sản phẩm khác công nghệ khác dành cho chơi anh em chơi bài lá thì anh em nào có nhu cầu thì vui lòng hẹn tôi qua số điện thoại 0346 0947 xin chào anh em